Lực lượng hải quân của bốn nước trong nhóm bộ tứ Kim Cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc vừa chính thức khởi động cuộc tập trận Malabar 2021 ngoài khơi đảo Gom ở Tây Thái Bình Dương vào hôm qua ngày 26 tháng 8. Theo tờ Hindustan Times của Ấn Độ đưa tin, cuộc tập trận quân sự kéo dài 4 ngày với sự tham gia của dàn chiến hạm, tàu khu trục, khinh hạm, tàu hộ tống, tàu ngầm, trực thăng, máy bay tuần tra hàng hải tầm xa. Hải quân Ấn Độ cho biết, Mục tiêu của cuộc tập trận là tăng cường khả năng tương tác giữa hải quân các nước tham gia, phát triển sự hiểu biết chung và các quy trình vận hành tiêu chuẩn đối với các hoạt động an ninh hàng hải. Theo đó, tham gia Malaba 2021, Hải quân các nước sẽ tiến hành nhiều hoạt động như chống tàu ngầm, phòng không, các hoạt động chiến thuật. Các lực lượng đặc nhiệm như SEAL Mỹ, Macross của Ấn Độ, SBU thuộc lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản sẽ tiến hành hoạt động thăm lên tàu, tìm kiếm và bắt giữ, VBSS cũng như mô phỏng giải cứu con tin. Vào hôm 25 tháng 8, Đô đốc John Aquilino, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, đã hối thúc các quốc gia trong nhóm bộ tứ tăng cường khả năng tương tác để đối phó với mối đe dọa do Hải quân Trung Quốc đặt ra. Ông Aquilino cho rằng, Hải quân Trung Quốc có thể vận hành đội tàu của họ ở bất kỳ nơi đâu. Họ có thể trở thành chướng ngại vật với Ấn Độ và có thể cũng là chướng ngại vật với Mỹ. Một lần nữa, vấn đề không phải là họ có thể làm gì hay họ có thể đi được tới đâu, mà là họ có ý định làm gì. Có thể thấy, căng thẳng của bốn nước Mỹ, Nhật, Ấn, Úc và Trung Quốc đang leo thang ở cả tranh chấp lãnh thổ và thương mại. Trước đó, ngay khi hay tin bộ tứ Kim Cương sẽ có màn tập trận lớn, phía Trung Quốc ngay lập tức triển khai ba cuộc tập trận riêng biệt ở Biển Đông, phía Bắc Hàng Hải và Vịnh Bục Hải. Theo thông báo của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, các cuộc tập trận lần này nằm gần bờ biển nhưng sẽ sử dụng đạn thật và kéo dài đến ngày 26 tháng 8 là ngày mà nhóm bộ tứ bắt đầu cuộc tập trận Malabar 2021 ngoài khơi đảo Guam. Tuy nhiên, thời báo Hoàn Cầu cho rằng đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận cùng lúc trên các vùng biển xung quanh nước này. Thậm chí, tờ báo của chính quyền Bắc Kinh còn ước tính quốc gia này đã tiến hành ít nhất là 120 cuộc tập trận trên tất cả các vùng biển xung quanh nước này trong vòng 3 tháng qua. Thống kê cho thấy, ở biển Bột Hải và biển Hoàng Hải đã diễn ra ít nhất 48 cuộc tập trận kể từ cuối tháng 5, khiến khu vực này trở thành khu vực diễn ra nhiều cuộc tập trận nhất. Các nhà quan sát quân sự lý giải, có lẽ là vì hai vùng biển này là nơi có một số bãi thử vũ khí hàng hải của POA và có các cửa ngõ để vào thủ đô Bắc Kinh của đất nước. Còn theo thống kê từ phía Đài Loan, quân đội Trung Quốc đã tổ chức ít nhất 39 cuộc tập trận đổ bộ gần hòn đảo trong 3 tháng qua, với mục tiêu nhắc nhở Đài Loan về cuộc tấn công sát nhập là hoàn toàn có khả năng. Không chỉ gửi thông điệp đến Đài Loan, Bắc Kinh cũng đã tổ chức ít nhất là 7 cuộc tập trận ở biển Hoa Đông, phía bắc của đảo Đài Loan và là nơi có quần đảo tranh chấp với Nhật Bản gọi là Điếu Ngư ở Trung Quốc và Senkaku ở Nhật Bản. Theo thời báo Hoàng Cầu, trong hàng loạt những cuộc thị uy quân sự của Trung Quốc, nổi bật nhất là cuộc tập trận vào đầu tháng 8 trên một vùng biển rộng lớn ở Biển Đông, ước tính lớn hơn cả kích thước của đảo Hải Nam, với ít nhất là 26 cuộc tập trận. Tổ chức tư vấn tình hình chiến lược Biển Đông cho rằng các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc là nhằm đáp trả các hành động khiêu khích quân sự của nước ngoài, bao gồm các hoạt động do thám áp sát thường xuyên của Mỹ hay việc tàu chiến Mỹ xâm phạm vào vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Cùng với đó là những chuyến ghé thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ và Anh tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc được tìm thấy sau hạm đội Anh. The Daily Express của Anh đưa tin, các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc đã cố gắng bí mật theo dõi đội hình hàng không mẫu hạm của Anh, nhưng các kinh hạm chống ngầm Kent và Richmond của Anh đã sử dụng sonar chống ngầm và phát hiện ba tàu ngầm tấn công hạt nhân của Trung Quốc. Chuyên gia phân tích việc phát hiện tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc theo dõi hạm đội Anh có ba vấn đề được đặt ra. Đầu tiên, ba chiếc tàu được phát hiện lần này là những tàu ngầm hạt nhân tấn công tiên tiến nhất của Trung Quốc thuộc dòng 093, còn được gọi là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân dòng thương Shah-class. Theo số liệu của Trung Quốc, tiếng ồn khi điều hướng của tàu ngầm là khoảng 110 decibel, tương đương với 95 decibel của dòng Seawolf của Mỹ. Trước đây, ngay khi tàu ngầm của Trung Quốc ra ngoài, người Mỹ có thể nghe thấy nó từ cách xa hàng trăm km Tàu ngầm hạt nhân dòng thương có độ sâu lặn tối đa là 400m, nông hơn so với tàu ngầm dòng căng long của Nhật Bản, có độ sâu hơn 500m, nhưng nó đã là tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất và yến tĩnh nhất của Trung Quốc. Nếu chúng bị hạm đội Anh phát hiện, điều đó có nghĩa là tất cả các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc đang phục vụ đều không thể thoát khỏi con mắt của các hạm đội Anh và Mỹ. Thứ hai, lần này Vương quốc Anh không chỉ phát hiện ra tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc đang theo dõi họ, mà còn xác định chính xác rằng mô hình của tàu ngầm hạt nhân là dòng 093. Điều này cho thấy rằng Anh đã truy xuất dấu vết của tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc. Đối với mỗi tàu ngầm hạt nhân, tần số sóng âm mà nó phát ra trên biển có đặc điểm riêng. Bằng cách xác định âm thanh, có thể xác định là tàu ngầm nào, kẻ thù hay đồng minh, người Anh đã có cơ sở dữ liệu về dấu vết của các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc. Nhờ đó họ có thể xác định họ đã phát hiện ra tàu ngầm hạt nhân là thuộc dòng nào. Điều này đặt ra câu hỏi thứ ba, làm thế nào người Anh có thể có thư viện tiếng nói của các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc? Anh không liên tục đến Biển Đông, việc thành lập thư viện sóng âm nói đòi hỏi một bộ sưu tập lớn các tín hiệu sóng âm từ các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc. Anh Quốc chắc chắn không thể làm được, chỉ có một nước duy nhất trong thế giới có thể làm điều đó, và đó là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có khả năng chống tàu ngầm mạnh nhất thế giới. Hoa Kỳ có khả năng chống tàu ngầm mạnh nhất thế giới. Ở Biển Đông, Hoa Kỳ thu thập thông tin tình báo dưới đáy biển của Trung Quốc mỗi ngày và một lượng lớn cơ sở dữ liệu dấu vết cho tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc. Lần này, Vương quốc Anh có thể xác định các tàu ngầm hạt nhân dòng thương. Vì vậy, bây giờ người Anh đã có nó và với tư cách là một đồng minh khác của Hoa Kỳ, có thể nói át chủ bài và cũng là phương án triển khai cuối cùng của Hải quân Trung Quốc là tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM. Để bảo vệ con át chủ bài cuối cùng này, Trung Quốc đã chiến đấu xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Bắc Kinh đẩy mạnh quân sự hóa, triển khai hệ thống tên lửa và máy bay chiến đấu đến những thực thể này Tuy nhiên, nếu Mỹ có thể vô hiệu hóa tàu ngầm có trang bị SLBM, thì sẽ làm suy yếu đáng kể vị thế của Trung Quốc, bất kể trong thời chiến hay thời bình. Theo Nikkei Asian Review, quân đội Hoa Kỳ đã không ít lần diễn tập kịch bản này, sử dụng máy bay tác chiến xuất kích từ hàng không mẫu hạm phối hợp với các lực lượng khác phá hủy những đảo nhân tạo phi Pháp, buộc đội tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc phải lộ diện. Khi đó, hai tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân thường được triển khai đi cùng với mũi hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ có cơ hội tung đòn kết liễu. Mỹ cũng đã từng có nhiều động thái được cho là sẽ tiếp tục củng cố chiến lược này. Vào năm ngoái, công ty Planet Labs Mỹ bất ngờ công bố bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một tàu ngầm Trung Quốc di chuyển vào hang động của căn cứ hải quân Chu Lâm ở đảo Hải Nam, phía bắc Biển Đông. Như vậy, Mỹ được cho là đã gửi thông điệp mạnh mẽ. Nếu xung đột bùng nổ, các lực lượng Mỹ có thể khiến đội tàu ngầm Trung Quốc không còn đường tẩu thoát. Các cuộc tập trận của Mỹ với đồng minh luôn chọc giận Trung Quốc, buộc Bắc Kinh tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự Biển Đông. Những cuộc tập trận luôn có mặt những tên lửa được cho là chiến lược của PLA như DF-26. DF-26 là loại tên lửa tầm trung, có biệt danh sát thủ đảo Guam và tên lửa DF-21D được quân đội Trung Quốc mệnh danh là sát thủ hàng không mẫu hạm. Tuy vậy, giới chuyên gia quân sự vẫn còn tỏ vẻ hoài nghi về độ chính xác của DF-21D. Quân đội Trung Quốc chưa đánh nổi một trận đã vỡ. Nếu dùng một câu nói để ví von trình độ của quân đội Trung Quốc, thì đó là một đội ngũ áp đảo về số lượng, nhưng chỉ là một chú ngựa già. Nhiều nhà bình luận khẳng định chắc chắn rằng quân đội Trung Quốc không thể đánh được bất kỳ cuộc ngoại chiến nào và hoàn toàn không có năng lực tác chiến bởi vì hệ thống quân sự của chính quyền Trung Quốc từ khi mới ban đầu được lập nên có mục đích là để ngăn chặn quân đội nổi dậy tạo phản và đồng thời đàn áp người dân, chứ không phải để tăng hiệu quả chiến đấu với quân đội nước ngoài. Ngoài ra, những người lính Trung Quốc không hề muốn chiến đấu bởi vì các cấp bậc trong quân đội đều được mua bằng tiền và không ai muốn bán mạng sống của mình cho đảng Cộng sản. Vì vậy, khi nghe thấy quân đội của Trung Quốc tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực để xâm lược Đài Loan, Đài Loan nên lớn tiếng nói Đánh thì đánh, xem ai sợ ai, chúng ta còn phải chiến đấu để khôi phục đại lục. Đài Loan là nước có đủ tư cách nhất và hợp pháp nhất để thu phục đất đai của đại lục. Họ nên coi mình là nhân vật chính và không nên bị gạt ra ngoài lề. Trước các mối đe dọa, Đài Loan nên tự tin hơn và không nên bị lừa dối bởi những tuyên truyền của đảng Cộng sản, của gián điệp và các kênh truyền thông của chính quyền Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc thậm chí còn không thể chiến thắng quân đội quốc gia trong các cuộc diễn luyện, chứ đừng nói đến quân đội Hoa Kỳ. Vì vậy, một khi giao chiến với quân đội Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ có thể bị tiêu diệt ngay lập tức. Khi bộ mặt thật của con hổ giấy Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn tự cho mình là uy quyền và mạnh mẽ bị xuyên thủng, người dân sẽ thấy chính quyền Trung Quốc không có khả năng chiến đấu, người dân Trung Quốc sẽ thay đổi, mọi người sẽ vùng lên phản kháng và chính quyền Trung Quốc sẽ nguy cấp. Tờ báo của quân đội Trung Quốc đã đăng một bài báo nói rằng Trung Quốc thường xuyên mắc sai lầm trong các cuộc tập trận vào năm 2018. Ví dụ, dữ liệu mạng do thám của quân đội Trung Quốc không thể gửi đi kịp thời và nó sẽ phải dạo một vòng lớn tại bộ chỉ huy ở hậu phương. Điều này sẽ trì hoãn cơ hội và trở thành bi đỡ đạn cho đối phương. Điều này phản ánh thực tế là quân đội Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với chiến tranh kỹ thuật số và quan niệm tác chiến còn lạc hậu, không theo kịp nhu cầu của hình thế và vẫn còn một khoảng cách rất xa so với mục tiêu hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc những nghiên cứu chiến lược của Mỹ cũng cho rằng, một khi Trung Quốc và Mỹ khai chiến, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Mỹ có thể dễ dàng đè bẹp hải quân Trung Quốc trong vòng một giờ. Hải quân Nhật Bản cũng đã tuyên bố có thể xử lý hạm đội biển Hoa Đông của Trung Quốc trong vòng 4 giờ. Ngay cả Đài Loan cũng tự tin nói rằng họ sẽ chiến thắng quân đội Trung Quốc. Thưa quý vị, chất lượng quân đội Trung Quốc thực chất chỉ như là thùng rỗng kêu to mà thôi – Mặc dù có thể thấy quốc gia này đang ngày càng tập trung đầu tư thời gian và tiền bạc để phát triển hệ thống tác chiến toàn diện của quân đội quốc gia. Điều Mỹ và các đồng minh cần phải làm lúc này không phải là chủ quan khinh địch mà cần có sự liên kết chặt chẽ để ngăn chặn và chấm dứt sự hung hăng và bành trướng của quốc gia này trong khu vực và thế giới. Nếu Hoa Kỳ muốn đánh bại chủ nghĩa toàn trị của Trung Quốc thì nước này phải mạnh mẽ và phải dẫn đầu, ngay cả khi một số đồng minh không tuân theo. Chỉ khi đó họ mới biết ai là bạn thực sự của mình, ai là người họ có thể tin tưởng và ai tin tưởng vào nước Mỹ. Và rõ ràng là nếu như Hoa Kỳ muốn chiến thắng trong cuộc đua giành lấy vị trí anh cả của thế giới, thì đã đến lúc họ cần có một kế hoạch hiệu quả và bắt đầu hành động một cách thực sự quyết đoán.